Xin chào các bạn Tiếp theo chúng ta sẽ áp dụng cái phép thở 3 phần vào tư thế đứng vươn vai Các bạn còn nhớ phép thở 3 phần chúng ta tập lần trước chứ Để hỗ trợ được tốt hơn cái phép thở này thì tôi đã đưa vào cái động tác này để chúng ta áp dụng được sâu hơn về cách thức thực hiện chúng ta hãy đứng uh, thẳng người rồi hai chân chúng ta rộng bằng hông hoặc chúng ta có thể đứng gần hai chân lại với nhau giống như tư thế trái núi hai chân đứng cách nhau khoảng 5 đến 10 cm rồi hai tay thả lỏng tự nhiên này áp dụng phép thở 3 phần nhé từ từ hít vào từ từ phình bụng lên này tiếp tục hít vào từ từ từ nâng tay lên này để nâng ngực này khi nâng tay lên thì chúng ta có chiều hướng là hơi đưa tay ra sau một chút để chúng ta giãn căng cái lồng ngực của chúng ta ra để khí nó vào đầy trong phổi này rồi tiếp tục hít thật sâu hơn nữa thì vươn hai tay lên cao để khí đi vào hết phần cuống phổi phía bên trên giữ lại ở tư thế này và ngưng thở một lát cảm nhận về cơ thể của mình Rồi đến khi thở ra thì chúng ta từ từ thả lỏng hai tay. Từ từ xoay ngược úp lòng bàn tay xuống, từ từ hạ tay. Thở ra chậm rãi thôi nhé. Thở ra tới đâu chúng ta hạ tay tới đấy. Hãy cảm cảm nhận hơi thở theo động tác của mình. Hạ hết tay xuống là chúng ta cũng thở hết ra và ép hết bụng lại rồi. Rồi với cái tư thế này mới đầu chúng ta hãy tập từ 3 đến 7 lượt rồi chúng ta tăng dần lên rồi đây chẳng hạn như khi tôi xoay người chúng ta có thể đứng này. rồi hít vào từ từ từ từ hít vào hít vào từ từ phần bụng trước nhé rồi tiếp tục hít vào lên ngực này từ từ nâng tay lên tiếp tục hít vào vươn vai lên ngưng thở một lát khi thở ra thì từ từ thả lỏng tay nhá từ từ thả lỏng cơ thể ghim cái hơi thở lại chúng ta thở ra chậm rãi thôi từ từ hạ tay xuống hạ hết tay cũng là khi chúng ta thở hết ra và hóp cùng lại Được rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc tư thế. Mọi người hãy tập luyện tư thế này nhiều hơn để chúng ta quen dần với phép thở ba phần. Cái tư thế này giúp hỗ trợ cho các chứng bệnh về cột sống rất là tốt. Rồi hãy à, đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh để xem được nhiều video hơn. Xin cảm ơn và cảm tạ quý vị.